vừa tham gia đảng bộ công an khóa mới, Nguyễn Phú Trọng liền tống khứ ba tướng công an. Đây là nhiệm kỳ thứ hai ông Nguyễn Phú Trọng tham gia đảng bộ ngành công an. Lần đầu tiên ông Trọng tham gia đảng bộ ngành công an là năm 2016 và lần này ông quyết định ở lại đảng bộ của bộ này tiếp một nhiệm kỳ nữa. Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020 đến 2025 có 27 thành viên, Ban thường vụ đảng ủy có 10 thành viên, trong đó có ba lãnh đạo chủ chốt của đảng, nhà nước là Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ. Hôm ngày 4 tháng 6, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị khóa 13 về việc chỉ định Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020 đến 2025. Được biết tham gia đảng bộ của Bộ Công an ngoài ông Nguyễn Phú Trọng thì còn có ông Nguyễn Xuân Phúc, và có cả ông chính phủ Phạm Minh Chính, thêm cả ông Võ Văn Thưởng. Tuy tham gia nhiều vậy nhưng người đứng đầu đảng bộ ngành công an vẫn là ông Nguyễn Phú Trọng. Ông Nguyễn Xuân Phúc và Võ Văn Thưởng thì không có tiếng nói gì trong đảng bộ của bộ này. Ông Phạm Minh Chính tham gia đảng bộ ngành công an cũng thừa vì bản thân ông Chính là thủ tướng đứng trên bộ trưởng, quan trọng nhất là ông Nguyễn Phú Trọng từ ban bí thư nhảy sang nắm bộ công an trong chính phủ của Phạm Minh Chính. Với vai trò này, ông Nguyễn Phú Trọng không những kiểm soát Tô Lâm mà còn kiểm soát cả Phạm Minh Chính trong vấn đề chỉ đạo Bộ Công an. Không phải ngẫu nhiên mà ông Trọng lại ép Bộ Chính trị nặng giao quyết định số 107 QDNS TW ngày 1 tháng 6 năm 2021 của Bộ Chính trị về việc chỉ định Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020 đến 2025 gồm 27 thành viên nhưng ông Nguyễn Phú Trọng nắm quyền sinh quyền sát. Ông Nguyễn Phú Trọng rất giỏi trong vấn đề điều khiển Bộ Chính trị nặng ra những quyết định có lợi cho bản thân ông. Hay nói cách khác, ông Trọng muốn ưu ái cho bản thân ông điều gì thì ông cũng ép Bộ Chính trị ra quyết định để người dân khỏi phải chỉ trích. Đảng ủy Bộ Công an quan trọng như thế nào? Nếu không kiểm soát Bộ Công an thì ông Trọng đã không thể nào đốt lò được. Trong 5 năm nhiệm kỳ 2016 đến 2021, ông Nguyễn Phú Trọng đã dùng Bộ Công an như là công cụ tốt như thế nào Thực tế thì Bộ Công an đã giúp ông trọng tóm khá nhiều nhân vật củng cán như là Trịnh Xuân Thanh, Đinh La Thăng, Trần Bắc Hà, Nguyễn Bắc Son, trương Minh Tuấn, Vũ Huy Hoàng vân vân. Tuy bắt được nhiều nhưng chưa bắt được cũng nhiều. Đấy là cái yếu điểm mà ông Nguyễn Phú Trọng cần phải xem xét Bộ Công an trong nhiệm kỳ sau hiện nay ông Nguyễn Phú Trọng cần củng cố Bộ Công an hơn nữa. Rất nhiều thế lực không thuộc phe của ông Trọng còn nằm lại trong Bộ Công an. Những nhân vật này rất có thể là cản lực cho công tác điều tra và bắt người. Những chỉ thị tuyệt mật của ông Trọng cần phải bảo mật, nếu không thì con mồi sẽ cao chạy xa bay mà ông Trọng không thể nào bắt được. Nhiệm kỳ 2016 đến 2021 ông Bộ Công an đã để sóng ba nhân vật lớn, Thứ nhất là Vũ Đình Duy là CEO của poly Polytình Vũ, thứ nhì là Bùi Quang Huy Tổng Giám đốc Nhật Cường Mobile, thứ ba Hồ Thị Kim Thoa cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương, thứ tư là Trần Duy Tùng con trai của ông Trần Bắc Hà. Còn có Trịnh Xuân Thanh, tuy nhiên với trường hợp Trịnh Xuân Thanh thì Tô Lâm cho người sang Berlin bắt cóc còn lại bốn người kia thì Tô Lâm bất lực. Sống năm người mà bắt được có một người thì tỷ lệ thành công chỉ có 20%, một tỷ lệ rất thấp. Nguyên nhân là do đâu? Do công tác bảo mật trong Bộ Công an không được đảm bảo. Ông Nguyễn Phú Trọng mà không tìm cách trấn chỉnh lại Bộ Công an thì rất có thể ở nhiệm kỳ 2021 đến 2026 Bộ Công an sẽ để sống nhiều nhân vật nữa. Công tác bảo mật trong Bộ Công an trong nhiệm kỳ vừa qua có thể nói là rất kém. Không thể nào ông Nguyễn Phú Trọng không nhận ra điều đó Ông Nguyễn Phú Trọng thanh lọc bộ máy công an. Để sống năm tội phạm cộm cán thì điều đó chứng tỏ thông tin mật bị dò rỉ, mà làm sao thông tin bị dò rỉ? Chắc chắn những con mồi của ông Nguyễn Phú Trọng đã có tay trong của Bộ Công an moi tin mật tuồn ra ngoài làm đối tượng bỏ chạy trước khi có quyết định bắt người. Lỗ dò trong Bộ Công an hiện nay rất lớn, tuy nhiên ông Nguyễn Phú Trọng cần phải dò cho ra lỗ dò ấy thì công tác bắt người mới hiệu quả được nhiệm kỳ ba này ông Nguyễn Phú Trọng đang nhắm vào những nhân vật củng cán, có khi còn lớn hơn cả những nhân vật mà ông Trọng đã cho bắt ở nhiệm kỳ trước. Mùng 4 tháng 6, báo chí đồng loạt đưa tin ba thứ trưởng Bộ Công an bị cho nghỉ hưu. Nói chung là ông Trọng đã loại ba thứ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ trước. Ở trong đảng Cộng sản, đảng luật là thứ mà ông Nguyễn Phú Trọng có thể bẻ được, Ông Lưu Bình Nhưỡng 58 tuổi bị ông Trọng loại vì quá tuổi ứng cử vào đại biểu quốc hội, nhưng bản thân ông Trọng 77 tuổi lại ứng cử đại biểu quốc hội. Người trẻ ông Trọng sẵn sàng cho về hưu nếu ông không thích, nhưng người già vẫn có thể ở lại ghế quyền lực nếu ông Trọng muốn. Hiện nay ông Trọng ra quyết định gì thì đó được xem như là luật chứ chẳng theo một thứ luật lệ theo văn bản nào cả. Bản thân ông Trọng cũng tự đề ra suất đặc biệt cho bản thân, ông để ngồi lại ghế tổng bí thư bất chấp luật. Được biết ba Thứ trưởng Bộ Công an gồm các ông. Lê Quý Vương, Bùi Văn Nam và Nguyễn Văn Thành được ông Trọng tống ra khỏi Bộ Công an với lý do nghỉ hưu, trong khi đó ông Trọng 777 tuổi chưa chịu hưu. Quyết định loại ba ông tướng công an này khỏi bộ là ông Trọng, Tuy nhiên về hình thức thì ông Phạm Minh Chính vừa ký các quyết định cho ba thứ trưởng Bộ Công an nghỉ hưu. Đó chỉ là thủ tục. Ông Bùi Văn Nam Thượng tướng, quê tại xã Quang Trung, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Ông Nam được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công an vào năm 2009. Tới năm 2011, ông được Bộ Chính trị điều động làm bí thư tỉnh ủy Ninh Bình. Năm 2013, ông Nam quay trở lại Bộ Công an tiếp tục giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an. Tháng 10 năm 2013, ông được thăng quân hàm thượng tướng. Thượng tướng Bùi Văn Nam là ủy viên Trung ương Đảng, hai khóa 11 và 12. Trong khi đó, ông Lê Quý Vương Thượng tướng, quê huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Ông Vương được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công an từ tháng 3 2010 cho tới nay. Cũng như Thứ trưởng Bùi Văn Nam, Thượng tướng Lê Quý Phương là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa 11 và 12. Ông Nguyễn Văn Thành, quê ở xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Ông được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an từ tháng 12 đến 2015 tới nay. Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa 11 và 12. Thầy máu Bộ Công an nhưng chưa triệt để. Cánh tay đắc lực nhất của ông Nguyễn Phú Trọng tất nhiên là Tô Lâm. Hiện nay, Bộ Công an còn 6 thứ trưởng gồm Trần Quốc Tỏ hàm chung tướng em cha ông Trần Đại Quang. Ông Tỏ đang là cái gai trong mắt ông Nguyễn Phú Trọng, nhưng chưa thể nhổ được vì ông này được thế lực của Trần Đại Quang trong Bộ Công an và trong Bộ Chính trị ủng hộ. Ông Trần Quốc Tỏ chắc chắn là không quên được cái chết tức tưởi của anh trai. Tuy nhiên, ông Tỏ đang âm thầm chưa tỏ ra bướng bỉnh với ông Trọng, Tuy nhiên, ông Trọng phải coi Trần Quốc Tỏ là đối tượng cần được kiểm soát kỹ. Ông Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn và ông Trung tướng Lương Tam Quang là hai cánh tay đắc lực của Trần Đại Quang, là người mà ông Nguyễn Phú Trọng hoàn toàn có thể tin cậy và giao cho ông Tô Lâm điều khiển. Ông Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng và Thiếu tướng Lê Tấn Tới là ba nhân vật mới nổi. Đây là những gương mặt mà ông Trọng đang kỳ vọng làm cho Bộ Công an chặt chẽ hơn, bảo mật tốt hơn. Việc Bộ Công an để dò rỉ tin tức làm nhiều con cá sống chuồng và chảy mất điều đó bắt buộc ông Nguyễn Phú Trọng phải thanh lọc. Không biết Bộ Công an có giữ bí mật tốt hơn hay không thì chưa biết, chỉ biết trong các thứ trưởng còn đói em trai Trần Đại Quang, điều này có thể là nhân tố lại làm Bộ Công an không phải làm một bộ thống nhất mà vẫn có dạng nứt để tin tức mật lọt ra ngoài. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin, vừa tham gia đảng bộ công an khóa mới –